Hello, hello, xin chào anh chị em có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay ạ. Ở ờ, trong buổi tối hôm nay ờ, Dũng sẽ chia sẻ với anh chị em ờ, cách để chúng ta uh, xử lý cổ phiếu hay chúng ta bán cổ phiếu nếu không may thị trường nó có những cái đợt mà sụt giảm mạnh. À, không biết là bao nhiêu anh chị em trong đầu tư chứng khoán thì chúng ta sẽ có những cái lần mà thị trường nó đợt sụt rất là mạnh mà chúng ta không bán được cổ phiếu và sau đó thì cổ phiếu chúng ta nó lại giảm rất là mạnh và đấy là gì ạ rất là đáng tiếc khi mà chúng ta không biết à, cách để chúng ta bán cổ phiếu khi mà thị trường vào một thời điểm nào đó nó giảm mạnh ở trong đầu tư chứng khoán có rất nhiều lần Dũng cũng uh, như vậy ạ tức là khi mình uh, mua cổ phiếu thì uh, buổi sáng cổ phiếu tăng rất là mạnh sau đó thì buổi chiều buổi chiều đấy ạ thì uh, trong khoảng 5 15 phút thôi cổ phiếu bắt đầu lao dốc và cuối cùng mình không bán được và hôm sau cổ phiếu lại tiếp tục giảm cổ phiếu tiếp tục giảm mình không bán được và toàn bộ cái lợi nhuận của mình sau một thời gian tích cóp tích cóp rất là dài và không may là chúng ta thấy nó biến mất trong khoảng 2 đến 3 hôm à, không biết à, bao nhiêu anh chị em đã từng trải qua khi mà chúng ta gì ạ khi mà thị trường không may nó đảo chiều hay chúng ta gọi là nó giảm mạnh ấy, thì cái việc mà cách mà chúng ta không biết xử lý hay là chúng ta giảm cái tình trọng bán cổ phiếu ra dẫn đến là cái tài khoản chúng ta nó bị uh, uh, sụt giảm nghiêm trọng thì uh, có thể comment đúng không ạ hãy hãy comment những cái điều mà chúng ta đã từng trải qua để chúng được biết rằng là anh chị em cũng đã từng như vậy bản thân Dũng đã từng như vậy rất nhiều lần rồi nên hôm nay Dũng uh, chia sẻ cho video này để anh chị em nắm rõ được uh, tại sao nguyên nhân gì diễn ra như này uh, chúng ta biết rằng là uh, hôm vừa rồi có lẽ anh chị em cũng uh, quan sát những cái cổ phiếu dòng bất động sản một số anh chị em thì nghĩ rằng là sau khi mà chúng ta nắm giữ thì uh, nó có một cái phiên uh, trần đầu phiên sau đó thì uh, cuối phiên nó sàn thì rõ ràng trong phiên đó bình thường là một cổ phiếu bất động sản thì chúng ta thấy là chúng ta mất khoảng độ 10 14 15 phần trăm nhưng thực tế khi mà ở phía trên đó thì chúng ta mất khoảng số lượng phần trăm có lẽ là nó lớn hơn khoảng 17 phần trăm khi mà cái đợt nó sụt giảm như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đặt ra một số các cái vậy nếu chúng ta không bán đúng thì à, chúng ta điều gì diễn ra giúp biết rằng là ở ờ, bản thân là rất nhiều ở ờ, lần trong trồng đầu tư chứng khoán cũng nhiều anh chị em tức là khi chúng ta mua cổ phiếu thì không biết khi nào bán ra và anh chị em là khi mà chúng ta mua cổ phiếu thì không biết khi nào chúng ta cần bán ra không biết là thời điểm là chúng ta bán ra khi mà chúng ta bán ra xong thì cổ phiếu thì ạ à, nó không giảm nó lại tăng ầm ầm đặc biệt là những cái lần mà cắt lót ạ thì khi mà chúng ta giảm chúng ta cắt lót xong thì bán ra xong thì cổ phiếu nó tăng rất là mạnh và chúng ta rất là tiếc và sau khi tiếc đó thì chúng ta lại mua lại thì cổ phiếu nó giảm và lúc đấy chúng ta lại bị thiệt hại rất là lớn nên đầu tiên Dũng thấy rằng là trong cái việc mà bán thì cái việc mà lỗi đầu tiên đó là khi mà chúng ta bán xong thì cổ phiếu nó gì ạ nó tăng và nó tăng không những là tăng ờ, chúng ta được 5 10 phần trăm cổ phiếu sẽ lên nhưng thực tế sau khi chúng ta bán xong nó lên thậm chí nó lên hàng trăm phần trăm hoặc nhiều hơn à, tiếp theo thì ờ, cái trường hợp này nó cũng xảy ra đó là gì ạ à, khi mà chúng ta có lãi có những lần dũng lãi 20 30 phần trăm rồi sau đó thì mình không bán ra mình trần trừ bởi vì những cổ phiếu mà có thể nó nó cần tích lũy nhiều hơn mình không bán ra và sau đó nó giảm mất 20 phần trăm và giảm đúng cái phân tích đó mình lại bán ra và lúc đó cổ phiếu lại quay trở lại bởi vì mình đã được 20 phần trăm rồi mình không bán sau đó cổ phiếu nó giảm rất là mạnh xuống phần đáy và cuối cùng mình không bán ra nó lại tiếp tục uh, <coughs> quay trở lại và đây cũng là cái bài học Dũng thấy rằng là bản thân mình cũng đã trải qua trong đầu tư ạ ngoài ra cái cái cách bán uh, như nào nữa đó là cái lỗi bán mà thường thấy đó là gì ạ uh, thường thì uh, là chả biết khi nào bán á, không biết bao anh chị em là thấy rằng là mình không biết khi nào bán mua cổ phiếu là mua thôi ạ chỉ khi nào ai đó nói rằng là phải bán thì chúng ta bán hoặc là chúng ta phải mua thì chúng ta mua nên chính vậy việc mà bán bao giờ cũng khó hơn à, nguyên nhân mua rất nhiều nên chính vì vậy à, hôm nay Dũng muốn à, tập trung vào một cái chủ đề đó là làm sao để chúng ta có cái cái khả năng chủ động à, bán cổ phiếu ra à, thoát ra nếu trong trường hợp mà những điều nó gì ạ nó đến với chúng ta một cách gì ạ mang tính chất là là chúng ta gọi là bị chủ bị động chúng ta bị động ạ nhiều lúc chúng ta bị động nên ở trong video này mong rằng anh chị em ờ, nếu anh chị em nào đã tham gia và theo dõi của kênh của Dũng thì đây là kênh mà Dũng cũng mong muốn rằng là ờ, cái việc đây là Dũng chia sẻ nên ờ, cái quan điểm này quan điểm cá nhân của Dũng nó không phù hợp với chúng ta đúng không có thể một số anh chị em đã không phù hợp nên nếu trong trường hợp mà nếu không phù hợp thì chúng ta hãy gì ạ à? hãy chia sẻ mà làm sao để chúng ta có một cách khách quan nhất bởi vì mỗi một phương pháp có thể phương pháp đầu tư giá trị nó sẽ phù hợp với à, một số anh chị em đầu tư giá trị ờ, phương pháp phân tích kỹ thuật thì có rất nhiều trạng thái phân tích kỹ thuật khác nhau phương pháp đầu tư ờ, cơ bản thì nó cũng gì ạ à, giữa đầu tư tăng trưởng thì nó cũng có một cái trạng phương pháp đó là gì kết hợp của William neo và à, kết hợp cái cơ bản và kỹ thuật nên chỉ vậy thì mỗi chúng ta có một cái hệ thống phương pháp đầu tư khác nhau nên chúng ta có một gì ạ cái thế giới quan khác nhau nên để chúng ta đánh giá hoặc là chúng ta phán xét hay để chúng ta gì ạ À, đưa ra một cái bình luận nào đó thì ở à, uh, đây là Dũng gì ạ muốn nói anh chị em là cái video này chỉ chia sẻ uh, nó không gì ạ nó, nó không đúng nó không sai quan trọng là nếu nó thấy phù hợp với chúng ta thì chúng ta sử dụng còn nếu chúng ta không thấy phù hợp thì uh, chúng ta sẽ phải rời kênh để đi tìm một kênh khác giúp chúng ta hoàn thiện đâu anh chị em có đồng ý không ạ nếu anh chị em đồng ý comment số 1 của em ạ để Dũng tiếp tục cái cái chia sẻ cái buổi hôm nay tức là về cơ bản nếu chúng ta đồng ý thì hãy comment số 1 ạ ok hãy comment số 1 để nếu chúng ta đồng ý thì hãy comment số 1 là ở đây là một cái video Dũng chia sẻ với cái suy cá, cá nhân đấy ạ nó có thể phù hợp một số anh chị em nó nó có thể không phù hợp nên chính vì vậy thì hãy gì ạ hãy sử dụng cách khách quan không phù hợp thì chúng ta rời kênh để chúng ta đến một cái nơi khác có thể nó sẽ giúp chúng ta nhiều hơn trong việc đầu tư à, tiếp theo khi mà chúng ta thấy là phần lớn là chúng ta bị lỗi như vậy thì nguyên nhân tại sao các bạn nguyên nhân tại sao chúng ta lại không bán được cổ phiếu cái điều đầu tiên có thể Dũng không biết là anh chị em nghĩ như nào nguyên đầu tiên đó là không có kế hoạch và anh chị em là thấy chúng ta không có kế hoạch để bán một cổ phiếu nên dẫn đến chúng ta không bán được chúng ta bị động nếu anh chị em đã từng như vậy không có kế hoạch bán cổ phiếu à, thì có thể chúng ta comment nhá tức là một cổ phiếu khi chúng ta mua thì chúng ta thì à, đợi cho cái thị trường nó ép chúng ta phải bán khi thị trường nó ép chúng ta phải bán chúng ta bán chúng ta không có kế hoạch bán nên dẫn đến là chúng ta cũng bị động trong cái việc mà bán hoặc là à, việc mà quản trị rủi ro trong đầu tư đấy là cái đầu tiên mà Dũng thấy rằng là uh, rất nhiều uh, chúng ta đã bị cái trường hợp như này uh, trường hợp thứ hai đó là gì ạ uh, chúng ta bị uh, bị uh, chúng ta nghe trên cái diễn đàn đó bởi vì trên diễn đàn thì chúng ta có rất nhiều các thì hội nhóm khác nhau nên chính vì vậy thì giả sử như cổ phiếu DG hôm trước Dũng cũng nghe một số các hội nhóm thì họ có nói là cổ phiếu này sẽ lên đến gì ạ lên đến 200 hoặc là thậm chí là cao hơn bởi vì cái quỹ đất nó như là tám nghìn hecta hay là gì đó tóm lại như vậy họ đưa ra rất nhiều các thông tin như vậy nên dẫn đến là chúng ta không muốn bán bởi vì à, cổ phiếu này chúng ta nếu mà so với L14 thì hiện L14 đã hơn 200 rồi trong đó Dg nó chỉ là 60 thôi nó có giải chán nên khi mà chúng ta nghe như vậy thì chúng ta gì ạ? có xu hướng là chúng ta không muốn bán bởi vì cổ phiếu chúng ta chưa đạt cái target nên ở đây ờ, Dũng thấy là à, tại sao đó là những nguyên nhân là chúng ta đưa ra một cái target target nào đó mà cái target là sử bây chúng ta đưa ta 90 nhưng mấy cổ phiếu nó lên đến 85 nhưng vì chưa đạt 90 nên chúng ta vẫn chưa bán nên nhiều trường hợp cổ phiếu từ 85 nó rơi xuống uh, rất là sâu thậm chí một số trường hợp nó lên đến cả uh, 90 hoặc 100 dẫn đến là chúng ta cũng gì ạ vì chúng ta có một target ờ, cao hơn như vậy nên chúng ta không bán đấy là cái nguyên nhân mà Dũng thấy nó cũng là phổ biến trong đầu tư à, nguyên nhân tiếp theo đó là gì ạ à, nguyên nhân tiếp theo đó là chúng ta không nắm rõ được cái à, chu kỳ của cổ phiếu tức là cổ phiếu thì bao giờ nó có một cái chu kỳ tức là nó tích lũy này sau nó tăng tăng trưởng và nó chạy nước rút nên chính vì vậy thì khi mà cổ phiếu chạy nước rút thì chúng ta thấy là thông tin thì nó diễn ra khá là nhiều trên thị trường rất nhiều thông tin khá là trên thị trường nên khi mà cổ phiếu chạy nước rút thì thường thì chúng ta mua là nó thắng tức là mua là thắng nên khi mà chúng ta mua la tháng thì cảm xúc của chúng ta mỗi một ngày chúng ta kiếm được lợi nhuận mỗi một ngày chúng ta kiếm được nhận và chúng ta không biết rằng là à, phía sau đó là những cái cạm bẫy mà chúng ta không biết làm thế nào để chúng ta à, phản ứng hoặc làm thế nào thì nó bán ra quản trị rủi ro quản trị vốn trong đầu tư chứng khoán đó là những cái gì mà chúng ta có thể thấy được trong đầu tư ngoài ra thì ạ ngoài ra đó là gì ạ tại sao như vậy đó chúng ta không có phương pháp bán chúng ta không có phương pháp bán đúng không ạ chúng ta không có phương pháp bán tức là trong đầu tư chứng khoán thì các bạn biết là với nhà anh chị em đầu tư giá trị thì chúng ta sẽ có một cái phương pháp đầu tư theo kiểu như là chúng ta định giá lên bao nhiêu chúng ta bán đúng không thế thì ờ, ở đây ờ, dũng muốn có một cái cái cái một cái câu nói rất là ờ, hay của một cái nhà đầu tư huyền thoại đó là gì ạ trong đầu tư á, thì khi chúng ta mua thì chúng ta tập trung vào phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật còn khi mà chúng ta bán thì chúng ta tập trung vào những tín hiệu phân tích kỹ thuật thôi bởi những tín hiệu kỹ thuật là những tín hiệu mà nó rõ nhất cho chúng ta biết dòng tiền đang mua vào dòng tiền đang bán ra nên chính vậy thì ở đây các bạn à, có thể à, theo dõi như là những cái à, à, đầu sách của Mac Mini, Vimo Neo hoặc là những đầu sách khác những cái quan trọng nhất là gì ạ cái thông tin bao giờ bạn kiểm chứng bạn phải đo lường bởi vì thông tin không được kiểm chứng không được đo lường không được gì ạ à, được à, uh, trong không được uh, chúng ta gọi là à, ghi chép cẩn thận thì có thể lần này các bạn học được nhưng lần sau các bạn có thể là quên cái thông tin này và đây chính là những bài học cực kỳ giá trị trong đầu tư của mình đấy là à, đấy là những nguyên nhân dẫn đến là cái việc mà chúng ta à, không à, bán được trong cái việc mà chúng ta bán thế thì để chúng ta gì ạ khắc phục à, cái tình trạng bán này thì có lẽ chúng ta sẽ thấy là đơn giản đầu tiên đó để khắc phục những cái tình trạng như này thì chúng ta cần phải gì ạ tại vì mỗi một cái hệ thống phương pháp đầu tư thì chúng ta phải có một cái gì ạ cái kế hoạch tức là cái kế hoạch là cái mà chúng ta cần phải chủ động kế hoạch mua cổ phiếu thường thì ờ, chúng ta gì ạ trước khi mua cổ phiếu thì chúng ta có một kế hoạch bán trước tại sao chúng ta trước khi mua một cổ phiếu chúng ta lại phải có một kế hoạch bán trước trong việc mà chúng ta mua à, cái điều này có thể một số anh chị em ờ, lần đầu tiên nghe thì nó hơi vô lý một chút nhưng rõ ràng là nếu giả sử Dũng à, mua một cái cổ phiếu à, VND chả vào cái thời điểm nào thì thực tế là khi mà trong trường hợp mua VND chẳng thế thì đây chính là những cái thời điểm vậy điểm mà có thể mua được và khi mà chúng ta mua ở đây thì thường là diện cái vùng hỗ trợ chúng ta gọi là cái vùng uh, hỗ trợ ở đây nó rất gần và khả năng mà chúng ta bị thua lỗ rất là thấp và khi cổ phiếu mà là gì ạ nó chạy nước rút chẳng thế chúng ta gọi là những cái cổ phiếu nó chạy nước rút tăng tốc thì chúng ta có thể bán ra đấy chúng ta là một cái cái đặc điểm để chúng ta có thể nhận diện ra là trước khi mua chúng ta phải bán trước ạ à à, đấy là cái cái mà chúng ta thế thì khi mà chúng ta anh chị em đã thì à, nghiên cứu về à, những cái cuốn sách làm giàu chứng khoán VSA hoặc là một số cái hệ thống như là của Mac Mini à, David Zen thì Dũng tin chắc rằng anh chị em sẽ hiểu là à, tại sao trước khi mua thì chúng ta phải có kế hoạch bán trước bởi vì cái hệ thống đấy thì thường là họ gì ạ họ sẽ à, quản trị rủi ro tức là cái cái công thức mà họ quản trị rủi ro đó là khi một cổ phiếu mua mà chúng ta lãi được 20 phần trăm chỉ cần lãi mà 20 phần trăm thôi chúng ta chốt lời chúng ta giả sử như vậy thì có thể trong hai cổ phiếu trong ba cổ phiếu mỗi một cổ phiếu một cổ phiếu thắng hai lần à, thắng 20 phần trăm và một cổ phiếu khác mà chúng ta bị lỗ khoảng 6 đến 7 phần trăm thì trung bình chúng ta vẫn có thể vẫn hòa vốn hoặc có đôi chút lãi một chút nên chỉ vậy thì việc mà bảo toàn vốn hoặc là việc mà quản trị rủi ro đó là một trong những cái uh, cơ sở cực kỳ quan trọng trong cái việc nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường ở ờ, có thể một số anh chị em sẽ nghĩ cái câu chuyện là nó khác với mình nhưng ở đây Dũng đang nói chia sẻ những cái gì mà Dũng trải nghiệm qua trong suốt thời gian mình đầu tư hơn 10 năm qua có một số thì các bạn thấy là tôi sẽ gì ạ à, rất là tôi đang là một trong những thiên tài thì câu chuyện này cũng ờ, rất là bình thường đấy ạ tại vì lúc mà uh, thị trường nó tăng như vũ bão năm những cái lúc mà đặc biệt là những cổ phiếu công nghệ tăng rất mạnh những năm 2000 đấy thì ờ, rõ ràng là những nhà đầu cơ họ không biết gì cả họ kiếm nó thậm chí là nghìn hoặc nhiều nghìn phần trăm lợi nhuận nhưng và thậm chí là hơn các gì ạ hơn các ờ, quản lý quỹ rất nhiều nhưng ờ, khi mà đi về dài hạn thì phần lớn họ sẽ diện sau một thời gian điều chỉnh họ không còn điều không còn gì cả bởi vì họ giao dịch theo cảm tính à, tiếp theo đây là một cái cách thức mà các bạn cần lưu ý tức là khi mà các bạn bán cổ các bạn đang nắm giữ cổ phiếu thường thì chúng ta sẽ có một cái trạng thái đó là chúng ta giữ giữ rất chặt và cái tâm lý chúng ta đó là tâm lý chúng ta chưa muốn bán nên để chúng ta giải quyết được cái vấn đề này thì các bạn có thể hiểu đơn giản đó là gì ạ à, giả sử nếu chúng ta đang nắm giữ khoảng độ ờ, một nghìn cổ phiếu hay là 10.000 hay 100.000 cổ phiếu hoặc là nhiều hơn thế nữa thì có một cái, cái chiến lược bán này mà Dũng uh, muốn các bạn có thể sử dụng trong cái uh, cái cách mà chúng ta xử lý cái việc mà tâm lý chúng ta nó đang bị cứng đó là các bạn có thể bán 100 cổ phiếu hay là 500 cổ phiếu 1.000 bán một số nhỏ đi ạ các bạn cứ bán đấy ạ khi các bạn bán số nhỏ thì cái tâm lý của bạn tức là cái tâm lý cái trí cái đầu của bạn nó sẽ hướng cho bạn cách để các bạn uh, có cái uh, uh, cái xu hướng để bán rồi đấy là uh, đó là những cái điều mà rất là quan trọng trước khi các bạn có thể nhìn nhận các bước để các bạn uh, tham gia các bạn bán cổ phiếu ạ bây giờ Dũng sẽ hướng dẫn cho bạn nhìn nhận cách bán cổ phiếu nó như thế nào khi mà cổ phiếu mà chúng ta nó đang bị thị trường chung không may nó bị giảm hoặc nó giảm theo một cách mà chúng ta không kiểm soát được à, bao nhiêu các bạn đã thấy rằng là khi mà thị trường nó giảm mà chúng ta muốn bán là không bán được đúng không chúng ta muốn bán cũng không bán được và đặc biệt là lúc đó cái tâm lý chúng ta nó bị căng cứng nó đang bị gì à, ạ à, rất là ức chế khi mà chúng ta không bán được thế thì qua rất nhiều năm kinh nghiệm thì Dũng thấy cái điều đầu tiên các bạn có thể quan sát là các bạn thấy gì ạ cái quan sát đầu tiên là các bạn quan sát về cái nhóm ngành mà các bạn cần quan tâm chẳng hạn khi mà các bạn đầu tư vào nhóm ngành bất động sản và các nhóm ngành ngân hàng à, ờ, thì các bạn tập trung vào toàn bộ cái cổ phiếu ngành ngân hàng hoặc toàn bộ các cổ phiếu bất động sản khi thị trường nó đang tăng rất mạnh như này đặc biệt là trong quá trình chạy nước rút chẳng hạn như này các bạn sẽ thấy là cổ phiếu đang chạy nước rút đây là những cổ phiếu đang chạy nước rút nó tăng như thế này nó tăng rất là mạnh và sau khi có thể có những đợt điều chỉnh như này nó tiếp tục tăng và phần lớn là bạn sẽ không bán được bởi vì trên đến vùng này là toàn bộ cái lợi nhuận của bạn đã rơi tự do nên Dũng tin chắc là rất nhiều các bạn khi mà lãi ở chỗ này chúng ta đếm trên gì ạ đếm chúng ta chưa bán nên chúng ta đếm trên ờ, tài khoản nhưng khi mà chúng ta thực sự để để bán được cổ phiếu này thì gần như chúng ta không bán được bởi vì cổ phiếu đã rơi rất mạnh rồi đấy là một cái ví dụ rất điển hình khi mà cổ phiếu chỉ rung lắc một hai nhịp đấy ạ cổ phiếu thứ hai các bạn cũng thấy là nó cũng rung lắc giống như thế này tức là khi nó chạy nước rút thì các bạn sẽ thấy là các bạn cảm giác là các bạn bán được cổ phiếu nhưng thực tế là nó chỉ rung lắc cho một vài nhịp như này là gần như bạn không bán được bởi vì cổ phiếu sẽ rơi rất nhanh nên đầu tiên các bạn sẽ để quan sát đến cái ngành cổ phiếu mà các bạn đang cần quan tâm cái việc đầu tiên ạ à, thì trong quá trình cổ phiếu chạy nó rút mà cái cổ phiếu dẫn đầu tức là cổ phiếu mạnh nhất cổ phiếu mà chúng ta gọi là đang trần đang trần đang trần đấy thì khi mà cổ phiếu đang trần như vậy mà không may nó nó có một lực bán ra rất là lớn à, mà lực bán ra rất là lớn nên gì ạ à, các bạn thấy rằng là cái việc mà cổ phiếu uh, trần như vậy cổ phiếu dẫn đầu một cái lực bán lớn như vậy thì cái việc mà chúng ta đừng có để đợi cho cái cổ phiếu chúng ta đừng đợi cổ phiếu chúng ta nó gì ạ à? nó giảm chúng ta mới bán mà chúng ta đây là cơ hội để chúng ta có thể bán ít nhất là chúng ta bán một nửa hay bán một phần cổ phiếu chúng ta đi ạ hãy bán một phần cổ phiếu chúng ta hãy bán một nửa cổ phiếu chúng ta bởi vì cái cổ phiếu dẫn đầu những cổ phiếu tốt nhất mà nó điều chỉnh thì sớm muộn những cái cổ phiếu mà chúng ta là những cổ phiếu kế vai những cổ phiếu sau ngành nó nó cũng điều chỉnh theo đó là những cái gì mà các bạn cần phải lưu ý trong cái quá trình bán à, không biết bao nhiêu bạn đã nhìn thấy cái việc mà ở ờ, lúc mà chúng ta thấy là cổ phiếu dẫn đầu nó đang khớp đến hai ba triệu thậm chí bốn năm triệu thì chỉ trong khoảng độ ba bốn phút thôi là thì gần như là toàn bộ cái số lượng cổ phiếu đó bị bán nhanh chóng ạ đã từng như vậy rồi các bạn có thể uh, comment cho Dũng uh, số 5 đấy ạ tức là cái cổ phiếu gọi là chúng ta nó đang khớp một số tiền ở vốn rất lớn và đặc biệt là nó đang trần ạ nó đang trần buổi sáng nó trần buổi buổi trưa nó trần sau đó thì chiều nó trần sau chỉ còn thời gian ngắn nữa chỉ năm hơn 5 phút thôi ạ là toàn bộ cái số cổ phiếu đó nó giảm rất là nhanh cực kỳ nhanh nó khớp trong khoảng 5 phút thôi và sau khi nó khớp đó thì chúng ta đang đợi đang chờ đang chờ thì sau khi chúng ta đang chờ như vậy thì cái cổ phiếu đó nó giảm đến mức mà chúng ta không bán được nên bạn lưu ý là bạn nhìn cái cổ phiếu dẫn đầu hãy nhìn cái cổ phiếu dẫn đầu trong cái ngành đó hãy nhìn cổ phiếu dẫn đầu trong cái ngành đó để các bạn biết rằng là cái ngành đó nó đang gì ạ à, đang rủi ro với chúng ta đang rủi ro với chúng ta nên bán cái cổ phiếu là, là bán cổ phiếu của chúng ta thay vì chúng ta cứ đợi cổ phiếu dẫn đầu nó giảm chúng ta mới bán thì đây là một trong những cái cái cách để chúng ta lưu ý với cổ phiếu mà chúng ta đang theo dõi hay là chúng ta đang có thể nhìn thấy những cổ phiếu như là DG Ờ, Dũng không biết là cổ phiếu này nó có tốt nữa hay không nó chạy nữa hay không nhưng Dũng tin chắc là bình thường khi các bạn thấy rằng là các bạn ở cái vùng này để các bạn bán cái phiên này cực kỳ là khó bán Còn hôm sau nó giảm rất mạnh cái cổ phiếu này hôm trước thì nó gì ạ à, nó tăng trần và hôm sau nó cũng tăng trần với số lượng khớp lệnh ở đấy rất là lớn và chúng ta biết rằng là trong quá trình này thì à, cái cái mà nguyên nhân dẫn đến là cổ phiếu này được giao dịch rất là nhiều bởi vì thứ nhất là trên diễn đàn thì thấy là uh, lúc nào người ta cũng nói là cổ phiếu này tốt uh, người ta rất nói là cái đất uh, ở được cái đất mà hiện tại chúng ta gọi là dự án rất là nhiều và tất cả các hệ thống bơm lên các hộ các nhóm họ bơm lên khi dòng tiền lớn họ tham gia vào thì dòng tiền gì ạ à? cái dòng tơ tiền tức là cái đầu cơ tham gia vào rất lớn thì khi mà nó rút ra thì nó cũng rút ra rất là nhanh nên chính vậy các bạn sẽ thấy là những cái cổ phiếu này khi mà nó đã giảm thì nó giảm gần như là sẽ về đáy luôn ạ các bạn có thể lưu ý để ý cho một chút để các bạn có một cái góc nhìn trong đầu tư tại vì các bạn đừng có tin cái trải nghiệm mà Dũng đang chia sẻ mà các bạn gì ạ hãy quay trở lại xem tất cả những cái cổ phiếu từ trước đến nay thì các bạn sẽ thấy là trên thị trường lúc nào nó cũng tương tự như vậy nó không những cổ phiếu đặc biệt là những cổ phiếu mang tính đầu cơ nó cứ chạy hết chu kỳ và chúng ta thấy rằng là nó không giai đoạn nó khác nhau cả tức là những cổ phiếu mà kể cả nó có chất lượng nhưng nó cứ lên là nó tăng nó giảm rất là nhanh đây là cái đầu tiên để các bạn thấy là đặt những cái cổ phiếu nó mang tính cái chu kỳ thì khi cái dòng đó nó dẫn dắt mà nó thì ạ à, nó điều chỉnh thì những cổ phiếu cổ phiếu dẫn đầu nó điều chỉnh thì các bạn cần phải lưu ý lưu ý cho cái việc này thế thì bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi là chúng ta câu hỏi tiếp theo là vậy khi bán thì các bạn bán như nào chẳng thế các bạn bán như nào thứ nhất là cổ phiếu mà dẫn đầu điều chỉnh thì các bạn bán nhưng trước đó thì các bạn Dũng đã nói là trước khi mà các bạn muốn bán cổ phiếu thì các bạn phải bán theo từng phần tức là một cái cụ cổ phiếu như này thì các bạn bán theo từng phần bán nhỏ giọt bán theo từng phần để chúng ta gì ạ có một cái gì ạ tâm lý tâm lý là xu hướng bán trong đầu còn nếu mà chúng ta để ý là cái cổ phiếu này nó lên đến 100 200 bởi vì những cái đợt rung lắc như này không biết là cái đợt rung lắc này nó sẽ đi đến bao nhiêu nhưng các bạn có thể quay trở lại một vài cổ phiếu mà Dũng đã thì ạ cũng thấy là vốn hóa nó cũng khá lớn nhưng sau mỗi lần rung lắc như này thì cái xác suất nó thành công không biết là bao nhiêu ạ đây các bạn nhìn lại đây là những cái lần rung lắc cái tỷ lệ thành công nó cũng không cao lắm đâu các bạn có thể quay trở lại về cái trải nghiệm của bạn tức là những cổ phiếu mà nó rung lắc sau đó nó tích lũy lại à, Dũng không muốn nói là cái cổ phiếu này nó có lên hay không hoặc là cổ phiếu nó giảm không để cho các bạn thấy là trong video này Dũng chỉ cho các bạn nhìn thấy là bức tranh toàn cảnh cái việc mà nếu cái thị trường nó giảm mạnh với khối lượng lớn thì đầu đầu tiên là chúng ta quan sát đầu tiên là quan sát cái cái ngành của nó cái ngành của nó giảm mạnh thì chúng ta cần phải bán cái cổ phiếu chúng ta đi chứ đừng để đợi cho cổ phiếu chúng ta giảm chúng ta bán vậy bán chúng ta dùng lệnh gì ạ à, chúng ta nên sử dụng cái lệnh đầu tiên các bạn sử dụng lệnh MP à, hãy sử dụng lệnh MP ạ tại vì cái lệnh MP là cái bệnh nó bán luôn nó quét ngay bởi vì khi cổ phiếu nó giảm á, thì thường tế là chúng ta phần lớn là bao nhiêu các bạn đã thấy là chúng ta đón một cái giá nào đó tức là chúng ta muốn cái cổ phiếu chúng ta về một cái giá nào chúng ta bán á, tức là thường thì là sử như cổ phiếu nó đang giá 20 sau đó nó giảm xuống còn 19 thì chúng ta cứ đợi nó khoảng 19.1 19.2 nó hồi về đó chúng ta mới bán nhưng thực tế là cổ phiếu khi nó giảm là nó giảm rất là nhanh và chúng ta không bán được thậm chí nó sàn ngay trong một thời gian rất là ngắn nên chính vậy thì cái lệnh gì ạ à? chúng ta khi mà chúng ta quyết định bán là bán lệnh MP luôn đặc biệt là lúc mà thị trường không chúng ta thấy rằng là nó giảm nhanh nó giảm nhanh tức là tối chiều nó đang tăng tốc rất là mạnh nó đang căng cứng nó đang gì ạ à? hưng phấn thì cái việc mà nó giảm đột ngột nhanh có thể do thông tin về gì ạ à? sóng thần covid hay dịch bệnh hay bất cứ điều gì đó nhưng dũng đang nói là cái giảm rất là nhanh như vậy thì đầu tiên chúng ta cần phải bán theo một cái gì ạ lệnh đó là lệnh MB Chà, nếu các bạn không biết là bán lệnh MB thì các bạn dùng lệnh gì ạ bước thứ hai nếu các bạn giả sử các bạn không bán được lệnh MB thì các bạn sử dụng lệnh gì ạ theo các bạn sử dụng lệnh gì ạ hello nếu cái lệnh MP bạn không bán được thì ờ, các bạn sử dụng lệnh gì để chúng ta có thể bán được tất toán cái khoản uh, cổ phiếu chúng ta đang có lợi nhuận hoặc là cái cổ phiếu chúng ta mà chúng ta cần phải thoát ra thật nhanh bởi vì nhiều lúc chúng ta không thoát nhanh thì chúng ta sẽ không bán được Được. chúng ta sẽ để một cái lệnh gọi là thường thì chúng ta sẽ làm một cái lệnh sàn cũng được để chúng ta quét luôn ATC thì cũng bán được tại vì nó ở trong trong giờ bán một cái giá thấp nhất ạ thì nó quét ngay nó quét hết luôn ạ à. đấy là cách mà Dũng vẫn làm Dũng đang làm có thể nó ờ, nó sẽ phù hợp một số anh chị em nhưng về cơ bản thì thường là khi nó giảm chúng ta không bán ở đó khi nó giảm mà nó giảm nhanh thì phần lớn để chúng ta đưa ra quyết định bán nó khó rất nhiều đúng không còn ở trong lúc mà lệnh thì à, ATC của ATO thì à, Dũng không biết là lúc đó nó như nào nhưng chúng ta thường là khớp lệnh đa phần chúng ta sẽ khớp lệnh trong phiên bởi vì thường khi mà chúng ta mua thì các bạn để ý một chút là buổi sáng buổi sáng là cái thời điểm mà khớp lệnh mua rất là tốt còn khi mà bán thì chúng ta có thể bán thường là buổi buổi chiều đấy buổi chiều là mọi thứ nó biến động rất là nhanh hoặc là có thể gần trưa trưa khoảng 10 rưỡi nên tất cả mọi cái khi mà cổ phiếu dẫn đầu cái nhóm ngành dẫn đầu có điều chỉnh thì các bạn phải lưu ý cho cái việc mà chúng ta à, bán ra đó là bằng lệnh MB hoặc lệnh ATC <clears throat> tiếp theo đó là gì ạ ngoài ra chúng ta còn gì nữa không ạ khi mà chúng ta bán thì à, các bạn còn thấy điều gì nữa ạ có khi nào chúng ta thấy là cổ phiếu nó sẽ giảm mạnh đúng không giảm mạnh khi cổ phiếu giảm mạnh ở đây các bạn nhớ cho Dũng là khi cổ phiếu giảm mạnh giảm sàn thì thường nó sẽ hồi thường có thường sẽ hồi ạ à, nó hồi lên ạ à. vậy khi nó hồi lên thì cơ hội đấy là các bạn bán chứ không phải cơ hội để mua tại vì cổ phiếu đã chạy nước rút chẳng hạn Dũng không biết là cái cổ phiếu này nó có tăng tốc hay không nhưng về cơ bản thì nếu trong cái gì ạ à, cái uh, quá trình chạy nước rút như này thì với Dũng thì nếu trong trường hợp Dũng không bán được đây thì đây những nhịp hồi Dũng sẽ bán cổ phiếu này dù là cổ phiếu này có thể lên cao hơn nữa nhưng nó đã chạy nước rút nó có khoảng trống như này là Dũng sẽ bán hoặc là L14 mà nó đang gì ạ à? nó đang lên như này có thể nó tích lũy nhưng việc mà nó đang uh, bung khối lượng lớn như này thì mình sẽ không nắm giữ cổ phiếu này đây là những nhịp hồi để mình bán nốt mình thoát ra khỏi thị trường nên trong quá trình bán thì đặc biệt là hôm nay Dũng chỉ nói đến một cái cái khái niệm đó là bán khi thị trường nó giảm nó tạo ra hoảng loạn tức là lúc thị trường chung nó giảm rất là mạnh thì ờ, Dũng tổng kết lại một số điều như sau để các bạn nắm rõ được đó là gì ạ chúng ta đầu tiên là gì ạ à, các bạn quan quan tâm đến những cái ngành đúng không những cái ngành mà cổ phiếu các bạn đang đang theo dõi ạ bởi vì cổ phiếu nó đi theo ngành cái ngành cổ phiếu đặc biệt là cổ phiếu dẫn đầu mà nó điều chỉnh thì các bạn thấy rằng là đấy là lúc các bạn nó điều chỉnh mà nó giảm mạnh đặc biệt là nó sụt giảm rất là nhanh mạnh tức là các bạn ấy thấy rằng là nó đang tăng rất là mạnh đang trần thì có một cái lệnh lớn bán vào nó sụt giảm rất là nhanh thì cái cổ phiếu của bạn có thể nó chưa giảm thì bạn gì à, thay vì các bạn đợi cho cổ phiếu bạn giảm mạnh thì các bạn hãy dành cái gì ạ à, dành <clears throat> uh, cái lệnh để cho các bạn bán cổ phiếu ra cho mình ngay đấy là cách uh, đầu tiên các bạn có thể theo dõi được uh, thứ hai là các bạn này để muốn được có cái chủ động như vậy thì các bạn cần phải có kế hoạch các bạn có kế hoạch trước kế hoạch trước thì chúng ta mới bán được còn không có kế hoạch trước thì chúng ta không bán được và thứ ba nữa là à, khi mà chúng ta bán thì chúng ta các bạn nên nhớ là các bạn gì ạ có một cái gì ạ bán lượng nhỏ trước tại vì khi mà chúng ta bán lượng nhỏ trước thì chúng ta mới gì ạ có cái đầu chúng ta mới thông để chúng ta bán lượng, lượng lớn tiếp theo nên hãy bán một cái lượng nhỏ trước và khi bán thì các bạn cũng gì ạ sử dụng một là lệnh gì ạ lệnh sàn hoặc là mp để chúng ta bán để cho nó quét một số trường hợp mà không bán được thì đợi nó hồi chúng ta bán nốt và đấy là cách để chúng ta bán trong một cái cái giao dịch chúng ta gọi là thị trường không may nó xảy ra một cái biến cố mà chúng ta không biết được còn có rất nhiều cách bán khác nhau nhưng tuy nhiên thì ở trong cái video này Dũng muốn là các bạn hãy uh, thực hành cái uh, cái bài bán này để cho các bạn có thể hiểu rõ rằng là khi mà các bạn nắm cổ phiếu chẳng hạn ngày mai các bạn đang nắm giữ cổ phiếu 10 cổ phiếu hay là 100 cổ phiếu hay là nghìn hai nghìn cổ phiếu thì khi các bạn muốn bán thì các bạn này lên kế hoạch để các bạn bán đi ạ hãy lên kế hoạch à, các bạn à, đồng ý không ạ hãy lên kế hoạch cho cái việc mà gì ạ chúng ta bán hãy lên kế hoạch ạ về hôm nay các bạn lên kế hoạch xem là cái cổ phiếu của bạn khi nào bạn bán bạn phải có kế hoạch trước ạ hãy làm cái điều đó ngay bây giờ cái điều thứ hai là gì ạ cái việc cổ phiếu mà bạn đấy ạ, đang cần canh bán thì hãy dùng một số tiền nhỏ dùng một số cổ phiếu nhỏ các bạn bán có thể là 100 có thể 500 có thể là một nghìn tùy thuộc vào bạn nhưng bán một số lượng cổ phiếu nhỏ trước đi trước khi các bạn bán số phiếu lớn bởi vì đây là nó làm cho một cái vòng quay cái tâm lý của bạn đã gì ạ được uh, khơi thông thay vì các bạn nắm giữ cổ phiếu vì các bạn có cổ kế hoạch các bạn có gì ạ có một cái gì ạ có bán một lượng nhỏ thì cái việc mà có thể bị tác động ở biểu tố bên ngoài sẽ ít hơn nhiều và đây là những cái cách bán mà nó sẽ giúp cho các bạn đầu tư tốt hơn bảo toàn vốn đặc biệt là có những nước và thị trường nó có những cái rủi ro mà chúng ta không mong muốn thì đây là một cái phần mà Dũng mong muốn là các bạn có thể hiểu và nắm rõ được à, toàn bộ cách bán khi mà thị trường chung mà nó à, không đáp ứng được cái lợi thế cũng như là cái chu kỳ của chúng ta <clears throat> Ok, à, một lần nữa thì à, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe, theo dõi cái cách bán khi mà thị trường không may nó gì ạ có những đợt điều chỉnh mạnh nó giảm mà chúng ta không kiểm soát được à, đây là những kiến thức mà dành cho những anh chị em à, mới đầu tư à, hoặc là những anh chị em đã đầu tư lâu năm mà chưa có cách bán này hoặc những anh chị em đã gì ạ à, đã à, đã học rồi nhưng chưa có có nhiều cách bán thì đây Dũng làm cái bài để tham khảo thôi à, một số bạn thì cứ tập trung vào là tôi đã kiếm được bao nhiêu tiền bạn kiếm được tiền thì chúc mừng bạn à, tôi đã có cái gì tôi kia à, nhưng à, khi các bạn à, đầu tư thì Dũng mong rằng là các bạn hãy nghiên cứu thêm một số sách của Magni O'Neill các bạn đủ cái thời gian trải nghiệm nhiều hơn nữa thì Dũng tin chắc là sau mỗi chu kỳ chúng ta sẽ không có những lời mang tính chất là không có nhiều ý nghĩa lắm à, để các bạn hiểu rõ rằng là khi mà chúng ta gì ạ à, đến một cái mức đầu nào đó các bạn đủ thông minh các bạn đủ trải nghiệm thì Dũng tin chắc là những cái lời lẽ các bạn nói ra nó sẽ không không như thế này uh, rất cảm ơn rất nhiều anh chị em đã đồng hành cùng Dũng trong suốt thời gian vừa qua và tối mai Dũng sẽ làm cái bài tin về cái góc nhìn về thị trường Dũng sẽ không ờ, ờ, đoán thị trường lên bao nhiêu Dũng chỉ đưa ra cái góc nhìn thị trường để chúng ta cảm nhận và chúng ta gì ạ không có việc phán xét tại vì mỗi chúng ta có một thế giới khác nhau chẳng hạn một cái nhà đầu tư ngài gì ạ Warren Buffett thì ông có gì ạ chiến lược đầu tư của ngài đó ông uh, Soros thì ông có một chiến lược đầu tư của Soros và bây giờ hai cái trường phái đấy mà cãi nhau thì có lẽ là không bao giờ đến đâu cả. quan trọng là chúng ta hãy tôn trọng thế giới quan của mỗi chúng ta à, chúc anh chị em buổi tối bình an hẹn gặp lại chúng ta vào những video tiếp theo xin cảm ơn rất nhiều